khi mà mình dùng đô lần đầu tiên ấy thì mình cảm thấy nó rất là nhờn xả nước mãi mà nó không hết cái chất nhờn đó vì sữa tắm đô chứa một phần tư hàm lượng kem dưỡng da trong lòng nó không được thoải mái lắm nhưng mà khi mình lau khô đi rồi thì mình thấy trên da của mình mềm mịn hơn Đồ rất khác biệt lưu lại các thành phần dưỡng ẩm trên da sau khi tắm Những sản phẩm khác thì mình dùng mình cảm thấy rất là zip Với đô thì mình cảm thấy nó mềm hơn và mịn hơn Bây giờ mình không có ý định xả hết trên nhờn trên da của mình nữa Hãy dưỡng ẩm theo cách của Dove cho làn da mềm mại, mịn màng hơn